và tôi thầm thương cô út đang chiều đỏ bên sông dáng dấp của cô tuyệt vời ba dòng thì cong cong tôi biết là cô chưa chồng nên lòng này còn chờ trong ước gì hai ta đám cưới tôi sẽ yêu cô thật lòng nhà tôi cách có con sông tôi lội qua là chuyện bình thường nhưng lội qua thì tôi lại sợ sợ cái cảnh nằm cuối trên giường dạ. tía của cô thì ổng lại khó má của tôi không phải dạng thường vậy khi nào tôi có cơ hội để dìu tay cô dắt lên phường dạ má vâng. của tôi thì hơi khó tánh nhưng má chỉ có một thằng con cô bằng lòng thì sang hỏi tía chứ đừng để tôi phải lo toan chuyện vật con là chuyện cả đời chứ đâu phải là chuyện giỡn chơi cô ngập ngừng và cô không nói là ở một mai lỡ hẹn cả đời bao ngày qua cách quen chờ trong mong ngày sau chúng ta nên vợ chồng ta cùng nhau nắm tay bên dòng sông chuyện tình ngày xưa đó anh vẫn anh trong tim này mong dòng sông lúc xưa vẫn còn trong để lòng anh nhớ em thôi lạnh lùng sẽ không còn nhân tháng năm phải chờ mong dù là ngàn năm nữa và tôi thầm thương cô út đang chiều đỏ bên sông dáng dấp của cô tuyệt vời ba dòng thì cong cong tôi biết là cô chưa chồng nên lòng này còn chờ trong ước gì hai ta đám cưới tôi sẽ yêu cô thật lòng nhà tôi cách có con sông tôi lội qua là chuyện bình thường nhưng lội qua thì tôi lại sợ sợ cái cảnh nằm cuối trên giường tía dạ. của cô thì ổng lại khó má của tôi không phải dạng thường vậy khi nào tôi có cơ hội để dìu tay cô dắt lên phường dạ, má dạ. của tôi thì hơi khó tánh nhưng má chỉ có một thằng con cô bằng lòng thì sang hỏi tía chứ đừng để tôi phải lo toan chuyện vật con là chuyện cả đời chứ đâu phải là chuyện giỡn chơi Cô ngập ngừng và cô không nói là ở một mai lỡ hẹn cả đời